nhớ nương đau lòng con cốt cưa thương nhà mọi miền cái xa xa dừng chân đứng lại trời nói nước một mảnh tình riêng ta với Good night. sau con nọ